Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Phước Thành phường 7, diện tích 100m2, sổ chung xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe hơi 5m, cách đường chính về Lạc Dương 50m, kết cấu nhà cấp 4, một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách rộng, sân đậu ô tô, tầng thượng làm sân BBQ, cách trung tâm Đà Lạt 6 km, cách Lang Biang 10 km, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 3 tỷ đồng. Biệt thự hai mặt tiền hòn Bồ Thái Phiên phường 12, diện tích 218m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam. Đường xe máy, xe hơi cách đất 100m, kết cấu một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách chợ, trường học 700m, cách đường 723 khoảng 300m, giá 11 tỷ đồng. Biệt thự võ trường toàn phường 8, diện tích 235,6 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng Tây Nam, đường xe hơi, kết cấu, một hầm một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, tầng hầm có 8 phòng trọ kinh doanh, cách chợ Đà Lạt 3 km, cách trục chính 200 m, gần chợ, cây xăng, khu dân cư sầm uất, an ninh cao. Giá 20 tỷ đồng. Nhà khe xanh phường 10, diện tích 114 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng Tây, đường xe hơi 8 m, cách khe xanh 10 m. Kết cấu, một trệt một lầu, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 3 km, tiện ích xung quanh đầy đủ. Giá 9,2 tỷ đồng.